Sashi khiến Daima rú rửa chết dở. Tại trại giam, Deep đang suy nghĩ về Yuga và Nitya. Mantia và các tù nhân khác cũng đang nhìn vào Deep. Có một tên nói với Matthew để chúng tôi xử lý cậu ta. Matthew ra hiệu ngăn đàn em lại. Ông ta nói, không, Deep không giống với những người khác của nhà Volca, cậu ta không phải người xấu. Matthew nhớ lại những lời mà Reinhardt đã nói và những gì Deep nói. Ông ta nói, giờ thì tôi đã hiểu tại sao Reinhardt lại tới để gặp tôi. Ông ta đang chơi một trò chơi nhằm khiêu khích tôi trả thù nhà Volca lên Deep để mượn tay giết Deep. Sasi đi tới bệnh viện để thăm Rama. Durga lái xe theo sau Sasi. Cô gọi điện thông báo cho bác sĩ Daya. Ông Daya nói, chúng ta phải sắp xếp để ghi lại được cảnh Sasi giết Rama. Durga trả lời rằng, vâng, con đã sắp xếp camera trong phòng cô Rama rồi. Sasi xuống xe và tới phòng bệnh của Rama. phòng bệnh của Rana có người mà Rana chỉ tới căn phòng nghiêm ngặt Lua nấp tại một căn phòng gần đó để theo dõi hành động của Sashi qua camera Sashi nghĩ Lua đã nói Rana sẽ tỉnh lại để liên quan cho biết. để an toàn bà ta sẽ phải xử lý Rana Bà ta nghĩ trong lòng nếu mình muốn chiến thắng thì phải giết Daima cha con Nuga hồi hộp theo dõi từng hành động của Sashi thông qua camera. Sashi đặt tay lên mặt đại dự khí của Rema. Nhưng rồi, Sashi lại dừng lại, bà ta nhìn ra chiếc đồng hồ mà bên trong có dấu camera của Duga yoga căng thẳng không biết Saji đã phát hiện ra điều gì chưa khi thấy bà ta tiến lại gần chiếc đồng hồ Sashi cầm chiếc đồng hồ, bà ta nghĩ rồi thời gian sẽ thay đổi. Daima là người bạn thân nhất của bà ta, nhưng lại phạm sai lầm. Daima phải trả giá. Sashi đã được bác sĩ thông báo về tình trạng của Daima sẽ rất khó hồi phục. Bà ta nghĩ ra cách sẽ không phải giết Sai Ma mà vẫn kiếm tiếp nguồn vốn. Sajin đã đưa cho y tá loại thuốc bà ta đã chuẩn bị để khiến Sai Ma mãi mãi ở trong tình trạng hôn mê cũng giống như trước đây bà ta đã cho Peya loại thuốc khiến Peya mất đi ý thức. Cha con Yuga không hiểu Sajin nghĩ gì và bà ta sẽ có hành động gì với Raima nhưng hôm nay họ đã không thu được bằng chứng để giúp Deep Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Và đừng quên đăng ký để theo dõi video mới nhất nhé. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Và đừng quên subscribe để theo dõi video mới nhất nhé.